nhưng mà mãi ngày hôm nay bạn thì bên Di mới có một cái chiếc xe để lái thử và ngày hôm nay là đây là lần đầu tiên Di lái thử cái chiếc xe C300 AMG này luôn hầu như là với cái thời gian trước đây các bạn thì số lượng mà C300 nhà máy Mercedes-Benz cung cấp cho đại lý thì hầu như là không đủ bán, không đủ giao đến quý khách hàng. Cho nên là xe nào về thì bình Duy đều để dành để mà bán, để dành mà giao cho khách hàng thôi. Đó thì mãi đến thời điểm này thì số lượng xe mới bắt đầu là nó thoải mái hơn một chút xíu và bình Duy mới có cái chiếc xe lái thử nè. Đó thì à, thật sự các bạn chiếc xe C300 AMG à, này là một cái chiếc xe phải nói là dành cho các anh chị yêu thích lái xe bởi vì là các bạn thử hình dung bạn một cái chiếc xe C300 với một cái kích thước nó rất là nhỏ rất là vừa phải nó không phải là nhỏ lắm bạn nó rất là vừa phải nó nhỏ hơn cái chiếc E nhưng mà cái động cơ của cái chiếc xe C300 này nó rất là mạnh mẽ đây là cái động cơ 2.0 thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz và công suất của chiếc xe C300 AMG này các bạn nó lên đến là 268 mã lực có nghĩa là Ừ. nó bằng 268 con ngựa các bạn kéo cho cái body của chiếc xe này thì nó rất rất là mạnh khi mà các bạn đạp ga các bạn thì các bạn cảm giác là cái chiếc xe của bạn lúc nào nó cũng muốn chồm tới đó đạp là đạp là bắt đầu nó nhích lên đạp là nó nhích lên có nghĩa là một cái chiếc xe mà nó phải mạnh cái động cơ nó phải mạnh mẽ như vậy các bạn thì các bạn đạp ga các bạn mới có cái cảm giác như vậy đó nhưng mà thông thường các bạn biết rồi ha khi mà chúng ta chạy trong thành phố ấy, thì hầu như là chúng ta chạy ở tốc độ khoảng tầm 40 50 hoặc là những cái ngày mà vắng thì chúng ta chỉ được chạy tốc độ tối đa ở trong thành phố Duy nghĩ là 60 là coi như là tối đa rồi đó nhưng mà cái chiếc xe C300 AMG này Duy nghĩ nó phải khoát huy hết những cái à, tính năng về lái những cái cảm giác mà để feeling cho một cái chiếc xe này các bạn thì Duy nghĩ là phải lên trên đường cao tốc ha thì Duy nghĩ là mới mới mới có thể là là là cảm nhận được cái đó đó hàng ngoài, ngoài ra thì các bạn chiếc xe C300 AMG phiên bản V1 này các bạn nó được Mercedes-Benz cập nhật thêm cái hệ thống là giữ cái khoảng cách đó thì cái, với cái tính năng này các bạn thì hầu như chúng ta đi trong thành phố chúng ta cũng sẽ không có không có sử dụng được bởi vì là uh, đường phố của chúng ta các bạn biết rồi ha lúc nào nó cũng đông đúc xe kẹt xe đó và cái tính năng mà giữ khoảng cách này các bạn thì Duy nghĩ là khi mà đi trên đường cao tốc nó giúp cho mình rất là nhẹ nhàng trong cái vấn đề mà mà điều khiển xe đó, coi như nó rất là khỏe hơn cho tài xế các bạn có nghĩa là các bạn hãy hình dung ha khi mà chúng ta đi trên một cái đoạn đường cao tốc à, mấy chục cây số các bạn và chúng ta lúc nào cũng cũng cũng giữ cái khoảng cách của chiếc xe trước cũng như là chạy ở một cái tốc độ cố định thì cái việc đó nó có thể là nó gây mỏi chân hoặc là nó có thể là à, làm giảm cái cái cái tập trung cho tài xế các bạn nhưng đối với cái tính năng giữ khoảng cách này các bạn thì Duy thấy nó rất là hay đó, thì với tính năng giữ khoảng cách này thì Duy nghĩ chỉ đi được trên đường cao tốc thôi các bạn chứ hầu như là trong thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta hoặc là trong những cái thành phố à, thì chúng ta hầu như là không có thể nào di chuyển bằng cái hệ thống giữ khoảng cách này được ha bây giờ Duy sẽ thử cái tính năng này cho các bạn xem thật ra với cái tính năng này các bạn Di cũng lần đầu tiên được trải nghiệm các bạn bởi vì là cái chiếc xe C300 V1 này mới có bên Di để lái thử thôi và ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên mà Di lái thử cái chiếc xe này Ok bây giờ Di sẽ bấm vào một cái nút giữ khoảng cách ở trên cái vô lăng thì các bạn sẽ thấy là trên màn hình tắp lô chỗ này các bạn nó sẽ có hình hai cái chiếc xe và có những cái khoảng cách đó khi mà chúng ta nhấn vào nó liên tục các bạn thì nó có những cái khoảng cách nó thay đổi thay đổi ngắn lại hoặc là dài hơn hiện tại bây giờ là Di đang chọn ở cái khoảng cách xa nhất so với lại cái chiếc xe kia thì bây giờ Di tiếp theo nữa các bạn thì hiện tại bây giờ Di mới nhắn như vậy thôi nó chưa có hoạt động đâu bây giờ Di sẽ bấm thêm cái phần cộng trừ ở tốc độ nè Di sẽ set cái cái tốc độ là rule control đồng thời là tính năng giữ khoảng cách nó sẽ hoạt động thì hai cái tính năng nó sẽ hoạt động cùng một lúc các bạn à, trước đây thì những cái chiếc xe mà nó chưa có cái hệ thống mà giữ khoảng cách này các bạn thì chúng ta chỉ sử dụng được cái tính năng cruise control thôi là ga tự động và với cái phiên bản V1 này là vừa ga tự động và vừa giữ khoảng cách luôn vừa giữ khoảng cách cho nên là nó nhàn hơn rất là nhiều cho anh tài xế đó bây giờ nè các bạn thấy này cái xe của Vin nó tự, tự động nhận biết cái chiếc xe ở phía trước đang đi ha bạn tự động bám đuôi thôi đó, xe kia chạy nhanh hơn thì xe mình chạy nhanh hơn xe xe kia chạy chậm hơn thì xe mình chạy chậm hơn ha đó bây giờ nó sẽ tự động dừng lại nè các bạn vì không có đạp thắng đó, các bạn thấy nè thì tự động nó sẽ giữ khoảng cách với chiếc xe đó ở một cái khoảng cách Di đã cài đặt rồi ha, bây giờ một lát nữa các bạn sẽ thấy là đèn xanh rồi chiếc xe tải ở phía trước di chuyển thì cái xe của Di cũng sẽ di chuyển theo và giữ một cái khoảng cách cố định mà Di đã cài đặt à, thì với cái tính năng này các bạn các bạn sẽ lái trên đường cao tốc nó rất là nhàn nó rất là thích luôn và các bạn biết rồi xu hướng ở Việt Nam của mình bây giờ các bạn thì càng về sau càng về sau sẽ có rất là nhiều cái đường cao tốc được xây dựng lên đó và cái chiếc xe C300 AMG này chúng ta di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác bằng đường cao tốc và bằng cái chiếc xe C300 với tính năng giữ khoảng cách này thì nó thật là tuyệt vời cũng như là nó giúp cho tài xế khỏe hơn rất là nhiều các bạn đó, tới đèn xanh thì di đạp ga ha đạp ga để cho biết là à cái xe của chúng ta nó sẽ bắt đầu di chuyển tiếp thì nó lại giữ khoảng cách so với lại cái chiếc xe phía trước à hồi nãy là di cài ở tốc độ là 60 km trên giờ nè các bạn ha à, các bạn sẽ thấy trên màn hình này nó có là 60 km trên giờ đó thì chúng chiếc xe của chúng ta chỉ, chỉ chạy tối đa là 60 km trên giờ thôi chiếc xe kia phía trước các bạn chiếc xe tải phía trước nếu mà nó có chạy tốc độ cao hơn 70 80 á thì cái chiếc xe của chúng ta cũng chỉ chạy có 60 thôi và các bạn thấy nè có một cái chiếc xe tải đang lấn lên qua bên này thì xe của Duy nhận biết được cái chiếc xe phía trước và cũng giảm tốc độ lại luôn đây các bạn thấy không tốc độ hiện tại bây giờ cái xe của Duy nó có 44 km trên giờ thôi ha, và giữ cái khoảng cách với xe phía trước à, các bạn thấy không nếu mà chiếc xe phía trước chạy nhanh hơn xe Duy sẽ chạy nhanh hơn và tối đa chỉ là 60 km trên giờ thôi đó Duy nghĩ là các anh chị các bạn nào mà quan tâm tới cái chiếc xe C300 AMG hoặc là uh, mua cái chiếc xe C300 AMG này rồi thì Di sẽ hướng dẫn kỹ hơn về cái tính năng này nó sẽ vận hành như thế nào để giúp cho các anh chị và các bạn uh, lái xe trên những cái đoạn đường cao tốc các bạn nó được nhàn hơn ha nếu mà chúng ta có thêm một cái tính năng tự động lái nữa thì hầu như khi mà chúng ta đi lên đường cao tốc bạn các bạn ngủ luôn các bạn không cần phải lái xe nữa ha nhưng mà rất tiếc là cái tính năng tự động lái ở Việt Nam mình nó chưa có bởi vì là mật độ giao thông cũng như là mọi cái điều kiện về à, đường xá ở Việt Nam mình nó chưa đủ đáp ứng đó, nhưng mà với ở nước ngoài các bạn thì những chiếc Mercedes-Benz đã có tính năng tự lái cách đây khoảng 1-2 năm về trước rồi ha ừ, bây giờ thì xe của Di cứ chạy theo xe phía trước thôi đó, thì nãy giờ Di sẽ giới thiệu cho các bạn hầu như là cái tính năng này nó rất là nhiều bởi vì đây là cái tính năng rất là mới ha đó còn về cái phần cảm nhận của chiếc xe C300 này so với là cái phiên bản trước đó thì cái chiếc xe C300 AMG phiên bản 2023 này nó sẽ um, cho một cái cảm giác lái êm ái nè th thích thú hơn rất là nhiều so với là cái phiên bản 2020 2019 có nghĩa là phiên bản facelift các bạn ha thì uh, đây Di thử cho các bạn xem khi mà Di tăng tốc lên nè thì chiếc xe nó tăng tốc lên nó rất là mượt nó rất là mượt và à, nó rất là theo ý của cái người lái các bạn có nghĩa là chiếc xe của chúng ta với cái cái cái body nó nhỏ gọn cho nên là chúng ta tăng tốc đạp ga thì chiếc xe nó nhận biết tức thì và cái chiếc xe C300 của chúng ta nó sẽ phóng về phía trước rất là nhanh nó rất là hiểu ý của chủ nhân đó các bạn Ngoài cái tính năng mà giữ khoảng cách cho xe Distinct Plus thì Di vừa giới thiệu các bạn thì C300 của chúng ta vẫn còn những cái hệ thống an toàn rất là nhiều chẳng hạn như hệ thống uh, phanh chủ động này hệ thống phanh chủ động là giúp cho xe chúng ta có thể là thắng lại trong những trường hợp mà chúng ta không có tập trung lái xe hệ thống giám sát làn đường nè khi mà chúng ta cán lên đường thì con xe cũng sẽ nhắc nhở chúng ta báo cho chúng ta hoặc là hệ thống cảnh báo điểm mù đó quăng rất là nhiều những cái tính năng an toàn để hỗ trợ lái cho chiếc xe C300 AMG này đó, và uh, với cái cảm giác lái mà chiếc xe C300 AMG mang lại cho Di các bạn thì uh, đối với Di các bạn thì Di cực kỳ thích luôn đó nhưng mà nói về cảm giác lái thì mỗi người có mỗi cái cảm nhận về khác nhau